Chào các bạn thì hôm nay mình đang bên uh, Việt Thanh Music thì hôm nay mình sẽ có một cái chuyến đi giao đàn ở ngoài uh, Vũng Tàu thì uh, ở bên Việt Thanh Music rồi dắp họ bán một cái cây đàn hôm nay mình sẽ review cho các bạn biết là cái quá trình mà chúng ta đi uh, giao đàn ở ngoài tỉnh như thế nào thì là cái cây đàn hôm nay mình sẽ đi giao cho khách ở ngoài Vũng Tàu đây là cây à, Kawai BL31 nha. chung về chính sách à, giao hàng của đàn cơ thì là ở bên Việt Thanh thì là các bạn đặt cọc trước 50 phần trăm còn 50 phần trăm à, đối với khách ngoài tỉnh nha các bạn đặt cọc trước 50 phần trăm còn 50 phần trăm thì bên mình giao đàn xong rồi sẽ thu trực tiếp ở nhà các bạn Đấy thì hiện tại bên đây cũng mới nhập về một số lượng đàn rất lớn Gulang HB 702 704 à. dòng này mới ra của Dino ờ, Điện Gulang đó, nước nhé không phải không? Không,